với nhân vật F với skill multi shot đây multi shot và ở multi shot ở season 16.1 là season mình đang chơi thì sau khi tăng bản 34 thì ba skill đang của em đó là 212 và đây là hình ảnh bên ngoài của em đó thì lệnh skill thì với thất bại lần trước với skill tiếp shot khả năng gây đam cực kỳ tệ ngày hôm nay chúng ta hãy đi lại với nhân vật em multishot để xem khả năng gây đen của em nó ra làm sao và khả năng đi trên của em nó có ổn hay không hay là em nó chỉ có thể đi book thì là một cái nhân vật phụ trong phim mà thôi thì để quay trở lại với nhân vật em ngày hôm nay ta hãy bắt đầu với một cái nhân vật khác và bảng C thì ở bảng C mình cũng đã tăng sẵn thì ở bảng C mình đã tăng sẵn cho anh em để tránh mất thời gian của anh em hy vọng là anh em thích hiểu quay video này của mình thì đối với Seten chúng ta chỉ có thể tăng là 297 và Agi à, là 2321 còn NE e và năng lượng năng lượng và máu thì chúng ta là sẽ không tăng tại sao chúng ta lại tăng 297 và Seten đây cũng là lý do mình sẽ sâu cho anh em thấy các cái vũ khí của F lên season 16 và chính là một cái cung khi mà chúng ta cộng 15 lên thì Seten sức mạnh yêu cầu của em đó là 261 Agi à, là 1410 điểm và ở bên này cái mũ chúng ta chỉ chúng ta yêu cầu là 264 sức mạnh và như nhẹ là 515 đối với cái áo thì ở đây sẽ có một điều khác biệt so với các nhân vật khác thì ở đối với các nhân vật khác thì cái phụ mà item là vật phẩm và yêu cầu cái sức mạnh cao nhất để cái vũ khí nhưng mà đối với F thì là không phải đối với nhân vật F thì chúng ta cái áo chúng ta có yêu cầu để sức mạnh đến 297 trong khi cái vũ khí chúng ta chỉ là 261 mà thôi nên anh em lưu ý và cái quân cũng tương tự trong 15 đây gần như là mắc đồ luôn rồi đây cái tay cũng là cộng 15 và sẽ là 1002 set multicode của mình ngoài ra mình còn sử dụng thêm một cái win 4 nguyên 4 là win một lúc nhưng mà ốp thì rất là sida và tất nhiên là phải cộng 15 và chưa khảm được uh, ốp 11 cho win đây cũng là một thiệt thòi cho em đó ở bên cái nọ thì sao với cái nọ mang theo người thì sức mạnh yêu cầu là 253 thấp hơn cái ảo và cái cung và agi cũng tương tự 1394 ngoài ra mình sẽ sử dụng thêm một cái riêng đi, riêng này là riêng mắt gần như là mắt luôn nha nhé vậy là auto HP từ đồng hồ HP là nó hơi thấp tí là một phần trăm mình sẽ sử dụng thêm một cái nhận phong thủy để gây đam tối đa có thể và một cái ring pro và mình sẽ sử dụng kem lira và tất nhiên là pocket ở video trước thì mình đã sử dụng pocket nhưng mà khả năng gây đam quái của em nó rất là tệ với skill tiếp shot và ngay có thể chết ngay ở cả cái mảng cao nhất là mảng đền thờ và temple of anil đây 10 10 10 luôn con trẻ em nó tầm 10 10 10 không có gì để phải chế nữa cả và ngoài ra mình sẽ sử dụng thêm một cái con ngựa season 15 15 14 là đã có ngựa rồi season mình đã rồng nhưng mà hiện tại mình chỉ cho nó bằng ngựa mà thôi thế với cách tăng điểm như này thì và bảng xe thì chúng ta sẽ có là cái đan 66 này excellent đan lên tầm 50 phần trăm được của đan thì tầm 2 và chip shot tiếp đây chip đan này tỷ lệ tiếp down nghĩa là bạn có phạt ra ba đam giống nhau anh nhé thì nó sẽ được à, ảnh hưởng bởi cháo phân nhé cái xét nhập xuất đồ này nó sẽ có dòng là đâu đỉnh đây tip đam property increase 800 đó đây cái mũi tên này mình làm edit và video mình nhìn mũi tên cho anh em thấy và xuyên giảm tầm 16,8 này anh em này nó xuyên giảm khá là cao nha này đám áp suất này đám hấp thu bảy ba phần trăm con xuống xuống thì khoảng là khoảng bao siêu là trên tầm tám tám mươi 80 80 89 đấy rất là cao nên khả năng của anh ấy đang có sung là rất ít nhưng mà đối với thì khá là lớn nhé ở đây thì mình chưa tăng ăn hoa quả nên anh em muốn có thể tăng thêm hoa quả cho nó và chúng ta hãy đến với mặt thứ ba đối với master 3 của em đó thì mình sẽ có sửa đổi một chút so với sự skill kit sót là mình sẽ build lại phần mắt đam rồi đam tối đa có thể với 10 điểm giảm khả năng hư hỏng trang bị 10 điểm hồi mana 10 điểm hồi trả bao và 10 điểm hồi AG để tránh hiện tượng em đang bắn nhanh quá từ AG không có AG để mà chúng ta có thể sử dụng skill và mình tăng mắc 20 điểm vào khả năng phòng thủ của em đó và 10 điểm vào khả năng phòng thủ thành công còn đối với 10 điểm khi mà sử dụng đầy đủ set bao gồm cả mũ áo quần tay và chân thì sẽ được tăng 4 lên một cao nhất 39 đẹp thì đây là ô để bắt buộc thì chúng ta mới có thể tăng max 20 AG và 20 skill ở các ô diện này hiện tại mình sử dụng win 4 nên nếu như mà tăng vào ô win 3 này Iowin 3 đẹp ở đám này thì sẽ không có tác dụng nha nhé. lưu ý anh em mang nguyên 3 thì hai ô này mới có tác dụng và nguyên 4 thì không cái theo đó block sell hay là tăng khả năng phòng thủ ở thiết cũng như là đẹp cơ bản đẹp basic thì mình sẽ không tăng vì nó rất là phí điểm khi mà chúng ta đi PVM nhưng mà PVP nó là một điểm khác nhé quay trở lại với bảng skill bảng số 2 bảng blue xanh thì chúng ta chỉ tăng 10 điểm attack success rate tại sao không không giống như nhân vật xung ở xung thì chúng ta sẽ tăng mất hai mươi điểm ở xung quay rồng tại vì đối với nhân vật F của chúng ta đây chúng ta khi tăng 10 điểm mà chúng ta có tận bao nhiêu này 10.000 điểm attack success rate thì để tấn công phòng thành công nhưng mà tấn công văn vật rất là cao nên chúng ta không cần phải tăng thêm nữa ngoài ra chúng ta sẽ phải tăng lên 10 điểm hit shot đây, là hit shot Maccabi để có thể tăng được các ô tiếp theo ở đây có một lưu ý bắt buộc là anh em sẽ phải tăng multi shot scanner 10 điểm nhé đây là ô bắt buộc Đó, mình sẽ tăng max 20 máu ở đây có một lưu ý là tại sao chúng ta lại tăng max 20 điểm mắt các vị cũng như hồi nãy mình nói mình muốn mắt đam và đam tối đa có thể luôn không phải là điều kiện đê đê lượng nữ vừa đẹp vừa đam mình sẽ đi phần đam luôn đã là mặc đồ là bắt chơi phần đam của bảo anh em và với bảo tấn công thì 10 điểm attack pvp tấn công cái người thì chỉ là 10 điểm để bắt buộc ở đây mình sẽ tăng 20 điểm cho mặc đam khi mà sử dụng cung bên này là nỏ và bên này là thiên nhé nếu nhanh nhanh cầm nỏ có thể sẽ tăng bên này nhưng mà đỏ thì nó không có virus nên chúng ta chỉ phải tăng vào bông hơn cung thôi ở đây thì có ba sự lựa chọn mana hồi lại fd và hồi lại máu nhưng đối với PVM đi trên quái thì chúng ta chỉ cần là tăng vào máu mà thôi ngoài ra mình sẽ tăng 20 điểm vào Aras Stanger này skillbook để chống mất mùi tết đấy mình hay gọi ở các season cũ là vậy và mắc luôn 20 điểm vào mid và 20 điểm vào mắt luôn để trội luôn mình dư điện mà và 10 điểm khi mà quả tấn công mình thì mình có khả năng hồi lại 100 phần trăm máu đầy máu luôn nhé còn bên này là mình chỉ có hồi lại bao nhiêu 32 máu thôi nhưng mà máu mình cần 10 ngàn lần nên không ảnh hưởng bao nhiêu nhưng mà mình phải tăng để tránh khả năng chúng ta mua quá nhiều bị máu mặc trên người và 20 điểm đúc đồ đam và 20 điểm xuyên giảm phải tiếp tục mình sẽ giới thiệu qua cho anh em luật cái điều liên quan là skill masterbot về Mattermost đây đây đây đây có một cái là tại sao chúng ta lại tại sao chúng ta lại tăng vào 5 điểm này anh em còn nhớ không chúng ta phải tăng vào 5 điểm ở tiếp shop để chúng ta có thể vượt qua được 40 điểm ở ô là ôn bonus gọi là điểm bonus khi mà chúng ta tăng tất cả điểm skill thỏa mãn yêu cầu đây ở ô số 2 nha nhé chúng ta sẽ tăng vào multi shot tăng vào đam khao tăng vào ép đam nắm ray, nắm vàng và ở đây chúng ta sẽ có thêm 10 điểm để chúng ta tăng được speed của em nó lên đây 10 điểm và mắc hết tất cả các cột cộng thêm 5 điểm của tiếp sau bên này ta sẽ mở vào 40 star này và star này chúng ta sẽ tăng vào agility để có tăng vào cái nhẹ bắt buộc tăng vào 40 máu để khả năng cứu được ở đây mình sẽ không tăng những cái tiếp sau mà tăng thêm đẹp cơ bản hay là muốn đẹp ta đi phần bạc nên ta không tăng và ở cột dưới là cái đam nên chúng ta tăng không hết tất cả các ô này 40 điểm và để cung được bộ mail này thì chúng ta phải tăng vào debug ở đây có hai dạng debug là độc và chảy máu thì khi mà mình bù đồ rồi á khả năng gây đam của chảy máu nó sẽ tốt hơn là độc nha nhé đam nó sẽ đều hơn và chúng ta gây ra một đường đam tốt hơn rất là nhiều chúng ta tăng vào 40 điểm kinh đam tăng đam tăng thêm anh em 40 điểm vào aki 40 điểm vào skill đam và 40 điểm vào đam win và đây là kết quả chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta sẽ có tầm bao nhiêu đấy chín tám trăm ba mươi một bao hàm thấp nhất là 10.827 đây là một con số gần như gần như là cao nhất đối với các nhân vật mà đi theo đam dòng đam vật lý nhé rất là cao và tốc đỉnh của chúng ta là 199 đến 275 vẫn chưa thể mặc được nhé thế nhưng mà mình sẽ có thêm win 7 kích nữa lấy ra đây mình đã sử dụng à mình quên nói mình đã sử dụng gặp ring hồi AG đó rồi này nó 7 kích gặp ring gần như là khá là ngon luôn rồi và đối với bảng master như vậy cũng như master 4 là tăng về trên bài thì khả năng kết quả của em nó như nào thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay với từ mã 1050 nhé Đấy, 1050 mã ta dòng đây mình vừa đưa em nó để mã đa dòng 1050 ui rồi ôi của máu của em đã bao nhiêu đây để có minh tấn bảy năm mà lên đây là họ như thế này thôi nha rồi và skill tiếp sót thì nếu như mà tổ nhất là anh em sẽ phải để đánh sáu và sử dụng là new glory là tắt ô hay là nào như vậy được thì chúng ta sẽ có khả năng quân hơn khi mà em đã sẽ chạy đến gần quái và cây đam được tiếp theo đây anh em như vậy thì sẽ giảm khả năng cây quái trên người chơi của em nó đi chúng ta sẽ phải đi chạy lại rất là nhiều lần anh em phải không phải đi chạy lại rất là nhiều lần nhưng mà để tiêu được một mục tiêu mà được sạc thì á phải nhân vật này của mình bắn rất là đau trong trở lại chúng ta sẽ không sử dụng đó nữa và trở lại quay lại với anh tiếp và đâu ok và cho mình gặp mặt ra sao lượng đam gây ra cao nhất là bao nhiêu đây vừa nãy mình có thể thêm thêm 200 đam mà thôi và đã thấp được đến từ phần đây 206 206 đam không có gì quá nổi bật không cần bốn chi này do hồi nãy mình để cho em nó đang tấn tung lại quái ở khá giống á là nó ba trăm mười đam và ổn định đây nha bạn ổn định hơn là video rất là nhiều tại sao lại có lên KDA đây không nắp đang lên dần lại cho mình ổn định là chỉ dần lại đâu tại vì đối với tiếp tiếp sót đối với mỗi tiếp sót để như vậy em tăng được nhân quả của mục tiêu dồn đám vào một mục tiêu cực kỳ mạnh mẽ để đứng sau tiêu được mà thôi ba trăm mười cả đám để nhân ba luôn nó khá là tốt đam minh dân là bao nhiêu một cái ba ba vật lý khá là ổn định đây mình lên phải dựa thêm một cái lên lên để là không cần năm nhé sau vậy nhân vật BM mình yêu lắm là không cần năm thì thêm một BM bằng BM ở map cá lông tại vì map cá lông là mình cho nó cái này phải là cá lông không mắt nó không có cố định một chỗ và nó không mình không thể bị hẳn chơi để bạn được đây là như vậy chọn cho là quái để rất là nhanh vì nhóm đám rất là lớn Ok gần như là ba phút rồi gần như là lần cá đại học thì năm một nên nếu một cái shot bây giờ chúng ta sẽ lên một cái mặt cao hơn đi map à, một cái đỏ ok bây giờ đưa em đỏ đến map bầu trời đỏ rồi map bầu trời đỏ thì khi mà quả post một quả nó cùng là nó cùng là một tổ và mình à, nó gây đam bộ nên vật đẹp của mình sẽ có hơn rất nhiều như là multi shop đây anh em có thể thấy được quả khá là nhanh như gì vào mà đam trên đây là không năm một triệu năm một triệu sáu rồi còn với cá dông là một triệu ba nó cứ quậy cá dông là nó cũng lớn hơn đấy hoặc là giải thích cho tại sao là đường đam vậy quậy đây nó cùng là mất đồ rồi cái nước rất là nhanh rồi chúng ta hãy cùng để xem lượng đam cao nhất ở bên này là bao nhiêu ta sẽ cùng phải xem bắn người qua chúng ta vẫn sẽ phải mất máu đấy nhé đây 310 không thay đổi bám xuyên giáp đa là 310 310 cả đan xem như là ổn định với đan lên đây làm một so với uh, à, ta thì em đã thấy tốt hơn đây. nhé bây giờ mình sử dụng skill là multi shop thì khả năng quá dứt trên một giây của em đó là tốt hơn rất nhiều so với DK DK mình nhớ là bao nhiêu nhỉ không chậm chậm bốn chỉ hay là không chấm năm gì đấy nhưng mà đây bao nhiêu không chậm năm năm đi nhé rất là ngon một cái rưỡi thôi còn là không chấm năm năm tám sáu nhất chỉ cần ba trăm người ca là như vậy là quá tốt rồi đấy, đấy, đấy. sát loại chấm sẽ được bắn tiếp liền như vậy là với cái chiêu này có rất nhiều so với cái chiêu trước như là chiêu pháp này khá là ngon 300 mê cả cao nhất được ở chỗ nào lớn hơn và chúng ta vẫn sẽ phải ăn ong để ta phải mình nhưng mà ăn ăn khá là ít so với chiêu pháp chiêu pháp thì chúng ta sẽ phải đến lúc tường các bạn nhưng mà đối với một chiêu pháp thế ví dụ nó giờ tăng quả thôi ta dụ nhân quả ta tăng thì đang càng tốt à, nhà lưu ý để nhưng mà khi mà anh em thấy một server nào đó mà quả nó chỉ là một số như ai á thì anh em có thể hãy tăng quả hoặc là sử dụng skill như là skill globally đây là auto giúp ta chuyển lại nhân quả của nó ờ. thì khi ta được nhân quả thì mình như pháp chúng ta sẽ tăng hiệu quả 0.53 rồi 3 nhé ba năm tư lần được không rồi chúng ta sẽ đến mã cuối cùng mã new up sample đến từ 1250 ok mình vừa đây lên vật ép của mình nên để tạo cao nhất những hạt liên hồ đây ta hãy cùng xem phải là bị con cái nó tạo cao nhất khi nào trời ơi mất mẫu rất là nhiều nha nha bộ mẫu này xong lần một đi ADA là bao nhiêu? Mã 8 Đây là có sự biến kèm chút ít đây nha Ờ, mã cao nhất thì quái nó sẽ sâu hơn rất nhiều Màu quái cũng khá là cao 308 cao nhất Đường KDA đang ổn định nữa 3 Đây ngon không cần bốn bốn đang lên dần rồi nha em ạ không cần bốn bảy năm mình sẽ phải đợi một thời gian nữa mình sẽ lượng phải cái mực lên cũng như là lượng đam chúng ta là được bao nhiêu ui hiện mỏng nhỉ còn chỉ như hai đi thôi lượng đam gây ra là một triệu ba so với map trong tay đỏ thì lượng đam nó thấp rất là nhiều đang sau đó là lượng KDA bị giảm hiện tại lượng quá dưới một giây của mình bao nhiêu cũng mãi so với nhân vật DM thì trên xem nhau sẽ ổn định hơn và so với vốn thì là không thể vốn nhân vật mình điêu là một triệu ba đam và liền cả đại dịch ở đây nên là mình vật phải tám lần đôi so với em thì anh em có thể thấy được nhân vật vốn để được ta thì là khả bút đam của webgen nó kinh khủng thế nào đối với các nhân vật mới thì thường thường là phải hay bị lỗi không lỗi thì ép game nó sẽ đúc quả tay làm cho em nó quá mạnh đây vâng, bây giờ thì đã là em ổn định lại nha nha không bị chết nữa nhưng mà lượng máu rất là lớn nay thì phải đi về một tim một đan cho tim thì được có những lúc chân tuyệt lắm nha mà nhưng mà cũng không so với kích shop thì em bảo vẫn tốt hơn rất nhiều nhưng kích shop sẽ gây làm tốt hơn rất nhiều so với kích shop xong rồi cũng bảo vệ 82, 81 gần chết luôn Bây giờ đây gần 3 phút rồi 0.45 coi như là ổn định nhé và giờ đây một bên là 0.5 và chúng ta sẽ phải màu khá là nhiều và nếu như đưa ép theo đường này thì chúng ta sẽ phải có kim đi kèm tiếp là thêm một bên vật nữa để có thể chơi ổn định mặt mặt rất mặt đến hơn thì chưa thể nói là ở bát bài Elisto là bài có năm truyền tính rất là lớn và khả năng sâu bầu và quả rất là kinh khủng như thế như vậy qua cái video vừa rồi thì mình đã cho anh em thấy được khả năng đi trên với skill multi shot là lớn hơn và tốt hơn rất là nhiều so với skill tip shot mình đã đi trước đây và trong quá trình build thì mình có thay đổi một số điểm và hy vọng là video này có thể giúp ích cho anh em mình biết được thì skill nào là sẽ phù hợp với anh em khi mà đi trên quái các chắn là multi shot phải không nhé và anh em đừng quên để lại cho mình một like để động lực làm các video tiếp theo như là đăng ký kênh và nhấn vào ô chuông bên cạnh để đừng quên bỏ lỡ các cái video mà mình sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới và cũng mong rằng anh em có thể comment cho mình ý kiến của anh em về video này và mong muốn của anh em khi mà chúng ta muốn build một nhân vật như thế nào để lại comment anh nhé mình sẽ cố gắng thêm thời gian và build cho anh em bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo bye